Giới thiệu với các bạn đây là cây đàn Casio LK200S à, Đi container về một, lần, một lần mấy trăm cây Đàn Nhật Bản Cũ, giá rẻ nhưng mà sản xuất tại Nhật Bản Đàn này vừa học vừa chơi được Giá cực kỳ mềm Khuyến khích các phụ huynh mua về Chơi, học đàn cho mình và cho con em mình được luôn Nếu mà khi mà mấy em nhỏ thích sử dụng đàn này rồi thì có thể mua những cây đàn chuyên nghiệp để mời ờ, gia sư về dạy đàn cho con đó còn nên là mua những cây đàn giá cũ giá rẻ này của nhật bản là tốt nhất cực kỳ mềm mà thật ra nó cũng mới toanh hồi có làm vệ sinh cây đàn này không hoàng làm vệ sinh luôn rồi đó mọi người ơi em nhỏ mà không thích đánh đàn chơi đàn cũng được tại vì mấy cái phím trên này nó làm rất là vui là thích bấm bấm là có người nói chuyện nữa rồi à, khi mà đánh đàn thì nó sẽ lên màu để sửa lỗi cho mình đúng sai bạn có thể lên trên mạng coi có clip mà cái con gà mà con mèo nó cũng học đánh đàn được luôn nó gõ cái mỏ nó tông con con ra điệu nhạc là nhờ cây đàn này nó phát triển trí não của trẻ em rất là hay em cảm ơn anh khách đã quay lại ủng hộ shop hoàng piano hôm nay